Xin chào các bạn, đây là người cá Thi Đà, đệ tử thứ 18 của Teon Bạn ấy năm nay bao nhiêu tuổi ta? 6 tuổi 6 tuổi mà trở thành người cá, biệt danh của bạn ấy là gì ta? Người cá gì? Người cá công chúa Sự xuất hiện của người cá công chúa trên thế gian này là gì? Để Để làm cái gì? Đi chăm trời ơi người cá công chúa có tấm lòng tốt quá để chăm sóc thú à không người cá công chúa là không cần chăm sóc thú đâu chỉ cần làm đẹp cho mọi người thấy trở thành người cá là một sinh vật đẹp đẽ tài năng trí tuệ mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống làm cho người ta yêu thích trở thành người cá là nhiệm vụ của em em chỉ cần làm đẹp thôi là được hiểu chưa ok người cá công chúa đứng lên nào tập cái bài khởi động cho tiêu xem bài khởi động người cá như thế nào wow đúng rồi hôm nay em mà bơi được đúng là Tiun cấp bằng cho em luôn bởi vì người cá công chúa sẽ thi rất là đặc biệt hơn các bạn người cá khác thi được là cho cấp bằng luôn bởi vì nhiệm vụ công chúa là chỉ là làm đẹp thôi mà nên khỏi cần phải làm quá tập đúng là được không người cá showbiz là phải bị ép buộc tập nhiều hơn đó showbiz mà phải tập nhiều hơn còn công chúa người ta chỉ cần làm đẹp thôi à rồi tập khởi động cho tiêu nâng tay lên hả miệng ra hít hơi vào Gặp gối lại hả miệng ra hít hơi vào duỗi thẳng eo lên thẳng rồi ra lại thở ra bằng mũi đúng rồi hả miệng ra hít hơi vào ngậm miệng lại duỗi thẳng rồi lên thở ra bằng mũi chính xác đúng rồi bài khởi động như vậy đó làm 10 lần đi người cá công chúa bạn ấy thi tại chỗ luôn bạn ấy làm được là cho bạn ấy thi tại chỗ bởi vì người cá công chúa là không bận đi diễn ngày đó không bận đi diễn người cá showbiz bận đi diễn hả dạ. nhưng mà người cá công chúa mới được ưu tiên còn người cá showbiz là đi diễn được mà thì phải đi thi được chứ không dạ. người cá công chúa ơi mắt kính của em đâu người cá công chúa đeo mắt kính vô đeo mắt mắt kính vô người cá công chúa ai vậy bạn cá nồng nọc siêu nhé bạn ấy chưa phải là người cá rồi người cá công chúa à, Ben được quảng cáo trên TV hả? Ben quảng cáo thuốc xịt mũi hả Ben đi quảng cáo thuốc xịt mũi giết động vật hả Ben <laughs> còn khoe nữa Ben quảng cáo tủ lạnh được không được quảng cáo tủ lạnh ờ, mới khoe vậy hả vậy được rồi đem mắt kính vô đi người cá công chúa bây giờ người cá showbiz sẽ bơi với người cá công chúa bơi qua bơi lại nếu người cá công chúa bơi được là đậu ok người cá công chúa tập trung nghe tiêu nói nha mà tiêu em muốn thi tại chỗ giống bây giờ luôn không được chỉ có người cá công chúa mới làm được như vậy thôi người cá hoàng đế được không người cá hoàng đế hả đi giờ. bởi vì tiêu đã giao nhiệm vụ cho bạn này chỉ cần làm đẹp thôi là được đẹp là được thi tại chỗ luôn chưa học mà biết bơi được mới hay đúng không nói là bơi liền bởi vì công chúa là vậy phải có tài năng trí tuệ sắc đẹp sức khỏe tốt hết trơn nói là thi à không tin phải không người cá công chúa nhảy xuống nước bơi qua bơi lại cho tiêu anh coi một vòng học bơi ếch ừ, thấy người cá công chúa ông nói nãy giờ mà bạn công chúa bạn còn đang đứng à, biểu diễn nữa đó rồi công chúa xuống nha Thi nha Công chúa bơi một vòng Có bạn người cá showbiz và bạn người cá Iris Hỗ trợ hai bên Người cá công chúa nghe tôi nói rõ nha Bây giờ em phải bơi qua bơi lại Rồi lặn xuống nước được luôn nha Chỉ cần đẹp là được Ok Bắt đầu nha Một Ừ Đẹp là thành người cá quốc tế Nhanh gọn lẹ Chính xác Người cá công chúa ơi Lên nào Giỏi lắm người cá công chúa à Đẹp lắm Nhưng mà bây giờ em có thể kéo tay đúng một chút không Hít hơi vào, nổi người lên, tay thẳng ra phía trước, lắc nhẹ đuôi, thở ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Ok không người cá công chúa? Ok. Ồ oh, yeah Người cá công chúa ơi, em bơi rất tốt rồi. Bây giờ em sẽ luyện lại cái bài mà đứng nước của người cá với nổi trên mặt nước nghỉ mệt của người cá cùng với Tiêu hôm nay nha. Rồi cái bài luyện này sẽ giúp cho các em có được cái khả năng là bơi nổi trên mặt nước Dù có sóng thần đánh tới thì các em vẫn nổi trên mặt nước như một cái con sứa Hay là một cái phao mà không bao giờ bị chìm Đó là nhờ vào đôi tay thần thánh của người cá tiên cá này đây Em phải luyện cái đôi tay của mình trở thành vây bơi của con cá Thì em mới nổi được trên mặt nước giống cá hiểu chưa Thi Đà Rồi ok đem mắt kính vô nào Ủa đi lên vậy nhắm mắt kính chưa rồi hít hơi vào nổi người lên nín thở lại úp mặt xuống nước hút nước một hai ba thở nhẹ ra bằng mũi rồi ngẩng mặt lên hít hơi vào không cần phải lắc đuôi nằm nín thở nổi trên mặt nước để cảm nhận nước để nghỉ mệt trên nước một hai ba đúng rồi em dùng cù nhỏ mình thôi không dùng tới bàn tay của mình cù nhỏ mình thôi đưa qua đưa lại đúng à, rồi vậy hả? đúng rồi khép sát ngón tay lại nữa em nha rồi khép sát ngón tay lại nữa đúng rồi thi đà thi đà làm tốt lắm tiếp nào cho các bạn xem nè em giỏi như thế nào đúng rồi giỏi lắm thi đà lắc nhẹ nhẹ cái đuôi nếu mà em thấy mình bị chìm và nhớ là phải hít hơi vô thật nhiều để nổi người lên nha thi đà nha ok không giỏi lắm rồi như vậy là em đã được công nhận là người cá quốc tế thật sự rồi đó bơi là không mệt sẽ đạt được chính chỉ level 1 và còn một cái bài thở bằng ống thở nữa thì em cũng làm tốt rồi đúng không em đã tập bằng ống thở rồi đúng không anh đã cho em thử chưa mà thôi em cũng không cần phải thử đâu Bởi vì em mới có 6 tuổi à Như vậy là quá giỏi với em rồi Được rồi Bữa giờ em chưa thở Đúng rồi, thở bằng ống thở cũng dễ thôi Không khó Chỉ cần lấy cái miệng hít thôi thì trên không thở Xin chúc mừng bạn người cá công chúa Thi Đà Bạn đã chính thức trở thành người cá quốc tế rồi nha Ok, bạn sẽ được phép bơi chung với cá heo, chịu hôm nào? Chịu không? Ờ, ờ, rồi bây giờ Người cá Thi Đà được quyền chơi Thoải mái rồi đó Tạm biệt Thi Đà nha Dạ